Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vậy thì còn chân chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người. Mà khoan từ cái đầu tôi đâu ra?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 biến nhỏ được không đâu Có mỗi mình ông bự à Rồi nhỏ nè nhỏ ok nè. rồi bây nhỏ giờ nè. hero team bọn mình đã biến thành nhỏ hết rồi các bạn ơi thì hôm nay nè các bạn biết bọn mình sẽ làm gì không ừ. hôm nay hero team bọn mình sẽ cùng nhau à, gọi là quay một cái à, gì ta một cái video giống như kiểu gọi là hero cặp đôi đại chiến gì đó nhưng mà hôm nay sẽ không phải là cặp đôi đại chiến nha các bạn nha mà là một video bình thường thôi nhưng mà nếu như bạn muốn mình tiếp tục làm series cặp đôi đại chiến thì bạn hãy nhớ để lại cho video này đạt à, được bao nhiêu ta à 10.000 like đi thì mình sẽ ra hero cặp đôi đại chiến nha các bạn nha ok và hôm nay hero team của mình sẽ làm gì nào hero team của mình sẽ cùng nhau chơi đập lúc kia bà lóc nha các bạn nha thì anh em đang thấy ở đây nè là có rất là nhiều lúc kia bà lóc nè đấy thì à, hội à, những người à, lùng à, hero team sẽ cùng nhau đi đập lúc cái block sau đó là sẽ dùng lúc cái block để chiến đấu với nhau nha và ai may mắn được vũ khí xịn thì sẽ là người giành được chiến thắng đó người gọi là sống sót cuối cùng sẽ là người chiến thắng nha bạn nha và mỗi team sẽ có hai người thì tất nhiên rồi mình với sammy sẽ là một team rồi đúng sam đúng sam ok mình với sammy <laughs> mình với sammy sẽ là một team nha bạn nha ok rồi không nói nhiều nữa còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu video nào let's go, let's go. Rồi ok bạn ơi Thì mình với Sammy sẽ là một đội nha bạn nha Thì ok hôm nay à tôi với bà cùng nhau đi đập lúc cái vlog nha Sam Thì à, để à, để tránh ừ xa xa ra tại vì mấy cái lúc cái block này á là bọn nó sẽ có lúc cái block may mắn và lúc cái block gọi là xui xẻo cho nên á một khi mà đã chết là coi như là thua luôn nha bạn nha cho nên là phải ờ, cẩn thận ok rồi bây giờ à, sam đập trước hay sam nhường mà Ok, vậy để tôi Ông đánh trước đi, tôi sợ lắm Ok, bà bà đi ra, bà đi ra, bà để tôi Ui, hình như bên kia đập, đập Rồi, đập bên cái gì? kia mới đó là bùng Ui, cục slam đây luôn hả? Ừ, sam mình phá đi Wow, wow, wow Cái này phá nhanh mà kinh nghiệm rồi Sim ơi, kinh nghiệm rồi Sim ơi Rồi ok bà để tôi đi Sam tôi đặt cho coi nè Ui Wow Tôi được một bộ giáp kim cương Wow bộ giáp kim cương xịn nha Ok tôi được sao nè <laughs> Ủa gì vậy được gì vậy Ủa cái trứng đồng Cái trứng đồng Ok Sẽ bảo vệ mui mui lên đây đi mui làm thế cho nội Ra đây Bà ra đây Ôi Ôi rồi ôi Người ra đây đi mui Một mình không chống nội không chống chọi nổi cái thứ gọi là kinh khủng khiếp này đâu mui Nguyên đặt đặt block đặt block sang bên kia đi bị bị bị, bị Sammy của tôi bị kẹt trong nước rồi no no no từ từ đứng im đứng im đứng để để phòng để phòng cứu Sam không được rồi không có gì cứu Sam hết có cái cúp cái cúp xin cái cúp ui quá giật quá giật trời gặp quá giật cái Sam ơi à. này này rớt rớt đấm đánh cây rồi à dạ đầu đánh, của dạ, đánh, đánh đánh cây đầu á đây đây ăn ăn rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi trời đất ủa sao ăn tới vàng ai à Bây giờ, bây giờ, bây giờ ngoài trời Mình chính là pha bạn ơi No No Nước Nước nước nước nước Ôi trời ơi May quá bạn ơi Dính nước Trời ơi may may may May mà tôi mặc giáp kim cương á bạn Thôi tôi thua luôn rồi đó May tôi mặc giáp kim cương á Tôi còn có hai tim mà Không biết có gì ăn không Tôi đặt này ra coi có, có đồ ăn không Tôi ăn không Ui không có đồ ăn kỳ quá Tôi xin đồ ăn đi Tôi còn có hai tim mà Ok mặc cái nọ đổi có nón với mặc cái quần như nè Ra đây đi Đi đó Đây đi Ờ, mình sao không chết được ok ok đập tiếp đập tiếp ui tnt no ui trời ơi TNT với bạn ơi <laughs> xem nữa là tôi banh xác rồi Trời ơi là trời nguy hiểm thiệt chứ Kìa làm sao để qua bên kia đây ta Nè có mấy cái block ở phía đằng dưới nè Block gỗ nè Đâu đâu không? Ui trời ơi các bạn ơi, bây giờ chỉ còn có ba người sống sót là mình Mr. Dịch với lại là mi rồi các bạn ơi. <laughs> Ok, bây giờ mình chỉ cần gặp tìm ba người đó để tiêu diệt ba người đó nữa thì coi như là mình sẽ giành được chiến thắng nha. Ok, đặt cái lúc cái lắp này để được cái gì đây? Ok, không được gì hết trơn. Trời ơi, mà cho chúng nó vào đây đúng rồi đúng rồi đúng rồi đi, cái này đi đánh mày, nhau với không vậy này. không cần phải đánh tầm này không cần phải đánh các bạn ạ đệ mình nó sẽ lo hết ok các bạn này cha này bây giờ mình bây giờ mình đập cái gì mình phải đứng xa xa xíu anh em đứng xa xa xíu xa xa xa xa xa xa mới không vậy cái gì vậy ôi con đây nó đánh ba kìa con đây đánh nó con đây cái con đây ui ui ui rồi ôi ui rồi ui rồi ui ui cắn nó cắn nó các con cắn nó đúng rồi oh my god oh my god oh my god tôi không biết rằng là tôi chạy qua đó xong rồi tôi uh, có uh, tôi có bị dịch đánh dịch dịch dịch đánh chết không đây tôi còn tôi sợ tôi ít máu hơn dịch đó bạn ơi ok nhưng mà hy hy hy vọng là mình sẽ giành được chiến thắng nha ok rồi tôi sẽ ăn thêm uh, táo vàng vô ui chết tôi, tôi, tôi quên mất tôi làm gì có táo vàng ok bây giờ mình sẽ bỏ mấy quyển sách này vô nè để mình lấy phép thuật nha hỏi gì ạ à? ủa cái gì mà tôi thắng ơi ủa ủa dịch dịch dịch bị lúc kia mày lóc giết chết hả ôi trời ơi nó nó cái một cái hiệu ứng trói chân sau nó thả tầm khoảng 100 cái con uh, cá ra nó cắn anh chết luôn <laughs> lúc cái lóc này hồi nãy tôi đập tàng ra bảy không à mấy này trời ơi mấy bạn ơi Mui đập ra một phát ra cái bẫy lava kẹp cổ chết luôn Trời ơi mấy bạn ơi bạn biết không Hồi nãy tôi cũng bị dính cái bẫy lava nè Nhưng mà may tôi có áo giáp xong thế là tôi bơi lên Thế là tôi không tôi không chết Vậy là Ủa tính ra tôi chưa kịp quýnh ai mà tôi giành được chiến thắng luôn bạn ơi <laughs> Vậy Nên là ai đỏ là win luôn đúng rồi ok bạn ơi Đỏ đen. vậy là trận đầu tiên là phong win nha bạn nha yeah ok bạn ơi do cái trận đấu vừa rồi á là do là mình chưa kịp đánh ai hết mà mọi người gọi là chết hết luôn thế là coi như là mình giành chiến thắng cho nên mình thấy cái trận nó xàm quá <laughs> cho nên là mình quyết định là mình sẽ đổi lực chơi nha bạn nha lực chơi lần này nó sẽ gọi là gọi là khác lực chơi lần trước nha bạn nha ừ. là mọi người nào mà bị ờ, gọi là tiêu diệt mọi người nào mà bị chết rồi đó thì người đó vẫn có thể hồi sinh lại được nha nhưng mà hồi sinh là mất hết đồ nha bạn đó và trong vòng 15 phút lúc mọi người sẽ phải đi đập lúc kia block để kiếm đồ á và mọi người gặp ai mọi người vẫn có thể đánh người đó nhưng mà một tí nữa hết 15 phút là sẽ đến đến trận trận trận trận chiến là một đi không không trở lại đó coi như là ai ai mà thua là thua luôn đó nha đấy thì có nghĩa là mọi người sẽ có 15 phút để đi kiếm đồ đó đơn giản thôi và sau đó sau 15 phút là đánh nhau ok rồi mọi người hiểu chưa nào hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi đúng không vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào lạc cu <laughs> giờ này bắt đầu thiệt nè rồi ok bạn ơi thì mình với sammy tiếp tục là một đội lại nha <laughs> lần này thì thì dạ. cho mình sẽ cho cho cho Sam ờ, gọi là đập lúc cho mình lóc trước nha. Ok Sam đập nó trước đi ờ, Sam. Đứng xa xa coi cho chắc. Trời ơi cái gì vậy sao? nổ nè. Bum bum bum bum bum bum bum chiêu bùm bùm chiếu trời ờ, ơi may mắn quá tôi sợ bà ghê luôn Ôi, sam sao bà xui xẻo vậy sao bà để tôi <laughs> bà để tôi bà xui xẻo trời ơi tôi đập ra tnt luôn sam bây giờ, nhưng mà tnt này nó không nổ trời ơi trời ok tôi đập tiếp nè ui Ripper cũng may mà không kém Nè nè nè nè nè từ từ tôi quýnh nó xuống tôi quýnh nó xuống dưới Trời ơi may quá hay quá Sao ông với tôi toàn cặp đôi bùm bùm nổ bùm cháy vậy để tôi ừ, đi tôi nó tàn cái gì đâu không à Ui Cái gì vậy À được cũng sát được cục sắt ok đập tiếp Cái gì này cái này gì <gasps> Táo vàng Wow. Ơi, nè nè nè sam sam sam sam tôi cho bà táo vàng tôi cho bà táo vàng nè nè nè nè đây có có có đây là bình lắc 100 phần trăm còn cam cũng có bình là lắc cơm nắm cẩn thận ba thì đấy bình lắc 100 phần trăm mà sợ gì kiểu gì nó trả ra đồ Ờ ha, đúng rồi Đây anh vứt vứt mấy đồ linh tinh vào đây, từ từ Mấy cái đồ đường biết là cần gì đâu, có may quá có đồ ăn này Đếm từ từ em ơi Đúng rồi, hay lắm Mimi ơi Đập lúc cây lót tới Mimi ơi Ê quá trời kim cương luôn nè à, Mimi ơi Chuẩn bị chế giáp Mimi ơi Tôi làm được quá trời kim cương học lục bảo luôn nè Ăn táo vàng in chen chưa, chắc ăn Đừng ra xa nè Ok, để tôi đập này thử Trời, trời ơi Được gì đó Được rồi. mấy cái đồ xanh xí quá ơi một đống màu nè bé bông nè có bé bông không trời ơi có có bé cam nè trời ơi trời ok rồi lên trên đây lên đây tiếp lên đây tiếp đập đập tiếp đập. sao ơi chạy đi à, no. tính ra tôi xui ghê luôn á sam tôi xui xẻo ghê luôn á trời ờ ông bùng nổ bùng cháy ui cái rương ok thôi đập, đập tiếp đập tiếp ok ôi sam ơi sam ơi tôi nói bà nghe nè ở ở đây tôi biết có hai có con chỗ ở ngoài mid là có có nhiều lúc kia mình lóc may mắn lắm á mình ra ngoài mid đi sao mình lấy đất mình ra mình ngoài ngoài bên bên ngoài mid đi ờ em ờ. có hai viên kim cương nè ông có tìm được cái que nào không trên lầu trên lầu trên lầu trên lầu ui mui ơi có con quái này con con có con zombie nè ui ui ui ờ, ơi con mốt này con con con mốt này hình ui ui đi đây tôi bảo tôi bảo con này con này con này con này con này con này hình như con này hình như từ như tiêu diệt đó là có quà đấy con mốt này nè Ôi, ờ, đi, đi, đi, cho nó xuống đi. Nó có quá trời ơi, nó có đồ mạnh trời ơi. Kim cương thì chắn rồi. Khổ quá nhưng mà nó có quá trời đất ơi, mình hồi sinh được mà. Ờ ha. Nhưng mà đánh đánh từ từ xem có vũ khí không đã. Đây để mình dồn nó vào góc để mình dồn nó dồn nó vào góc được được. Đây dồn nó vào góc được. Không có vũ khí hết trời. Trời ơi, con này cái tầm đánh nó sao dữ vậy trời. Con này tầm đánh nó sao dữ vậy trời. Nó có gai, rắc của nó có à, gai đó con này con này con này con này nếu nếu mà mình mình lùa mình mình lùa lùa lùa, nó được à có có có có có cách gì đó có cách để tiêu diệt nó trên đây từ từ từ từ mình mình phải lấy block mình phải lấy block đây đây đây đây đây đây đây ok ok đi, đi, đi cho cho nó vào đây cho nó vào đây cho nó vào đây đây đi vào đây con đi vào đây con đúng rồi chặn mày lại nè ok ok rồi respawn ok ra mình hồi sinh được rồi mình hồi sinh được hồi sinh được anh em ơi oh my god cày ơi xin thấy ở đây không mang toàn tèo nào luôn á em hồi nãy chị sim không có cái gì luôn á trời ôi cay xin mời cay ơi trời ơi no thầy không chết hay quá ủa có cái diễn thần này coi ồ đây đây có cây kiếm có cây kiếm này nè có gì cơ có kim cương trên này trên này trên này lấy lấy kim cương đây hình quá diễn thần cho mình kim cương ok đây, đây. ok đây đây cây nhậm lên làm được hai cục rồi ui ôi trời tối rồi tôi bắn ngu rồi lóc đồi mi mi ơi ơi sam mày... nhìn nè sam tôi được nguyên cái lúc kia mà lóc to đùng luôn nè <laughs> mở thử mở thử mở thử mở thử ra được gì nè ai may mắn chạy sao rồi chạy sao rồi trời ơi sao tôi với bà lần nào cũng gặp xui xẻo vậy sao cái này có một cây kiếm đó ok ơi à, tôi có một cái cúp siêu siêu mạnh luôn cúp siêu mạnh à ui cái đầu xanh rồi đó, ôi trời ơi gì vậy anh trai trời ơi nó đánh mình rớt rồi làm sao để giết được con này ta thôi đi đập lắc kia vào lắc mới quá Ủa con này khỏe quýnh bây giờ nó không chết Sam ơi Trời ơi, nghĩ sao vậy? Con kia mặc đồ kìa, cô em mặc đồ kìa, mặc đồ giống kiểu kheo nó chơi á. khi nào tôi mới giết được nó đây chạy Ui, ui. Wow, ok, ok oh nha. Oh my god, Ê, cho tôi giáp, cho tôi giáp đi, cho tôi giáp đi. Đồ con này Rồi. mạnh lắm nha. Đồ con này mà tôi mặc vô là không ai đánh lại tôi luôn. Ok. Rồi, được. Ê, cho tôi đồ ăn đi, đói quá à. Nè nè, có táo vàng nè, có hai quả táo vàng nè, cho bà đó. Đi đi. Để tôi này xuống. Đi đi, cầm đi. Ok, ok, để xuống hết trơn rồi. Biết nhiều quá giật lắm đó Thêm ơi nhớ hả à? ừ, nhưng mà mình phải đi thôi mình phải đi vì một tương lai tươi sáng <laughs> giờ chung giờ ai mà gọi đánh tụi mình là người đánh nghèo luôn mọi người không có gì hết trơn giờ bị đánh là chỉ có chạy rồi vẫn thiếu à vậy thôi nhảy xuống luôn đi ok Đấy. rồi ok ok vừa nghèo đến mức mà không còn cái mồng luôn mọi người rồi ơi ok lên lên lên lên lên lên lên lên bắt lóc lên được không ô oh, có block nè ê có creeper nè đây, đây một cái kiếm đúng rồi cầm đi cầm đi cầm đi ui ôi ôi ripper ripper ripper no tính ra tôi với bà ở bên đây là tôi với bà lụm được nhiều đồ xịn lắm luôn sam ờ mọi người không dám ra mà không dám ra chắc luôn sao mà người dám qua đây được trời ơi bên đây là bên đây là chỗ này bọn mình kiếm luôn rồi quá nguy hiểm à Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, I'm dying, I'm dying, I'm dying Giờ ta chẳng còn chi Mãi trắng tay mà thôi Ừ, có Ngọc Ender này, Ngọc Ender này Bạc răng lóng phú phàng Ơi bên kia, bên kia lại, bên kia là cái đó là mèo Simmy Thôi Ơi, ông ông dịch, ông dịch tiếp tục qua đây là sao? Quýnh ông tiếp Ờ, ông trẻ trâu quá mọi người Dịch trẻ trâu, dịch, dịch trẻ trâu hả dịch, dịch trẻ trâu hả dịch Mình Rồi sao ông Phong nó lụm mất cái, cái kiếm kim cương của vị rồi ờ. không có ôi phong có giáp kim cương luôn ghê à, phong giờ không muốn muốn bị bị đai đâu ôi sim đang bị giật cái à oh my god kiểu đi xíu bị giật á à hồi nãy sim rất bị giật cái à. Dịch kìa dịch Thôi kệ ông dịch đi kệ ông dịch đi Mình về mình sửa lại bộ giáp đi Mình còn uh, có à. 3 phút thôi đó 12 phút trôi qua rồi Ừ ừ Vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy Đây nhà mình nè nhà mình nè ơi tụi bay hay siro té tụi bay hay siro té hồi qua nhà mình làm chi vậy ai biết ok đây tôi sẽ chế tôi cáo giáp nè với lại à, chế đôi giày nữa để để để tránh bị hư bị hư đồ của tôi đồ tôi hơi bị xịn luôn á nó mà bị hư tiếc lắm ok rồi xong ui tôi cần cái đe chứ là tôi quên đem cái đe về rồi đây đây tôi có tôi có tôi có tôi có đây đây đây thì tôi, tôi tâm lý không ok hợp lý sao ơi đây tôi sẽ sửa đôi giày của tôi nha để cho nó thành gọi là full full sức mạnh luôn okay. táo vàng không tôi không có táo vàng Đói nhờ, sắp hết đồ ăn rồi đó Ừ, tôi cũng sắp hết đồ ăn nha. rồi nè Mình phải tiết kiệm đồ ăn thôi Ừ không sao bọn mình vẫn có nhiều đồ hơn mà ok ê sam bây giờ bọn mình có nên qua anh kia kiếm em đồ không vẫn còn uh, à, 3 phút lận mà được không qua kiếm đồ ăn chứ đồ đâu ra trời ơi trời sợ ghê tôi chỉ sợ trong Ôi, lúc mình, mình đang đi cái bị ai người không tôi chỉ sợ tôi chỉ sợ là đồ đồ tôi xịn thế này trong lúc tôi đang đi mà bị ai đánh cái rơi xuống dưới ờ. mất đồ thôi ờ. tiếc lắm á tiếc lắm á thôi hay là ờ. giờ đồ mình xịn nên mình ở nhà đi sao gì vậy <laughs> ok không ok đồ mình xịn rồi mình ở nhà đi rồi ok bây giờ là mình với sammy quyết định là ở nhà nha bạn nha tại vì đồ mình xịn rồi đủ đủ để giành chiến thắng rồi <laughs> đúng rồi cái gì đây Ôi cái gì nữa đây lần thứ hai đời ta chẳng còn chi mãi trắng tay mà thôi La va bùa vẫy vít khắp nơi tôi, tôi thấy tôi thấy một một nơi có cái có đồ có đồ có đồ có đồ có đồ hình như là có một người vừa vừa bị zombie uýnh hay sao ấy à, Sugana ghê mọi người nhưng mà một cái khá cái hay đánh, mình... cái mới đánh chết ca mùi súng vật ca mùi không để ý Trời ơi ôi ôi sao sao đưa bắt là mùi tôi tôi tôi vừa bị zombie oánh rớt xuống rồi ôi trời ơi đấy bà chết vì zombie oánh chứ bà đã biết cái bà đã biết là là là tôi tôi bị chết vì lý do gì chưa gì gì nó nó tạo ra một cái cái lỗ bốn bốn bờ lóc ở dưới chân tôi đây này đá lầu nha bà đá lầu đá lầu đá lầu đá lầu đá lầu đá lầu <laughs> rồi đâu hai người chết ok chín tám bảy sáu năm bốn ba 2, 1 Rồi ok hết giờ dạ. Rồi ok bạn ơi Và sau một thời gian Hero Team đi thu thập đồ Thì bạn có thể thấy rằng là ai cũng đã có giáp có kiếm hết rồi Ủa, yeah. con Ủa ai? Sao này là ai cũng có? Alo. Ủa mui. Có nhìn là nhìn nhìn là vịt với cá mui nè Sao mui vậy con có gì vậy? các bạn ăn bánh quy không? Mình chia bánh quy các bạn ăn đã. Thôi, tôi không cần biết. Sốt này, cho sốt này, sốt này. Mình có bánh chip nhiều lắm. Tôi không cần biết là do mấy bạn xui mấy bạn tự chịu nha Ok tôi không cần biết Còn bây giờ nè tôi sẽ đếm từ 1 đến 3 Thì à, cả team sẽ chia nhau ra Và trong và sẽ gọi là đánh tấn công nhau nha và ai sống sót cuối cùng sẽ là người giành chiến thắng nha ok chia đi chia chia tản tản tản tản đi ơi à, mọi người ơi mọi người đã chia được à, chia chia chia đường xong chưa vậy ừ. xong rồi xong rồi đúng không chuẩn bị nha anh em gặp ai quýnh người đó nha đừng quýnh đồng đội mình <laughs> ok ba hai một bắt đầu rồi bắt đầu nào bắt đầu nào ơi trong ơi cho cho cho cái mũ này cho cái mũ này phong mũ mũ mũ sắt cho nó xịn nè đây đây đổ đổ đổ đi ok đây mũ sắt ông đánh mạnh mà ok yên tâm mình phải đánh liều hả Jim ơi mình là liều ăn nhiều thôi cái mũ đưa cái mũ ông lấy mũ rồi ủa tôi tôi đưa chưa chưa chưa chưa đưa bà hả nè nè nè ôi những người nghèo khổ ê tôi thấy tôi thấy cây ron với simi bên dưới kìa xuống xử cây ron với simi đi đi đi ừ, phải đi cho tôi ăn chị đồ cho không không rồi đây ơi bạn ơi đây bạn ơi mình à, mình à, mình mình, dạ. à, mình chấp thọ bạn luôn à ôi ok bạn cái chân cái chân ripper nha sam bên dưới mimi bạn có lòng tốt bạn cho mình block được không mimi à mèo simi mèo simi mèo simi nè mèo simi mèo simi à cái đó cái đó cái đó ui chạy chạy chạy chạy nguy hiểm quá nguy hiểm quá nguy hiểm quá nguy hiểm quá nguy hiểm quá nguy hiểm quá rồi sao mình chết luôn rồi nguy hiểm quá nguy hiểm quá trời trời mình còn cái tí máu nữa mày không rô rô sao di chuyển nhanh dữ vậy trời không rô khỏe chứ cái thuốc chị em có cái thuốc hero em có cái thuốc hero mimi và sammy à. đang đánh nhau mimi với sammy đang đánh nhau hả mi mi tại sao bà dám làm vậy hả sammy chạy đi sammy chạy đi sammy chạy đi để tôi tấn công mi mi hả mi mi chúng tôi này, này. ê xin đâu à, no, tôi chết rồi đâu ơi quá vậy Sigo đang đánh Sigo ok đánh uh, Sammy. người nào chết thì chỉnh game mất ba nha trời ơi Sammy Rồi xong Sim Sam Sammy đi luôn rồi Bây giờ còn ai vậy con ai Còn à, còn ai vậy còn à, Mr. Dịch à, Siro với lại Camui <laughs> Ủa sao không mất đại dịch với cả bố nghèo chắc mà đang sao trốn rồi, đang trốn rồi, đang trốn có gì đâu một lính trịch trịch đi Trời ơi, đúng là Siro chùm bắt cua ấy gì chùm à, chùm BBB của Hero Team. À không, Siro hình như là ổng ổng ổng có cái thuốc Hero đúng không? Ổng kháng ờ. nhiều thứ lắm luôn á. Này quá trời trời luôn kìa. <laughs> đúng rồi, còn bên này thì còn vũ khí tối thượng rồi ok để xem coi Siro sẽ xử lý <laughs> hai người kia như thế nào. Rồi. Theo theo. Rô. Nhìn rô hăng quá là. Trời ơi rô nhiều đồ xịn mà bây giờ rô chỉ có nước là rơi xuống dưới mới chết thôi chứ không nào <laughs> chết được. rô đâu rồi? Tim không đầu à? à? tim không Ai thì thắng đây? <laughs> Bên này là bên nào? bên này bên này bên này phía bên này ơi ờ, sao ơi tính ra tính ra tôi tưởng tôi với bà là mạnh rồi ai về đâu bị ông rô quýnh té trời ơi rồi uống thuốc là tôi biết là không còn hy vọng không hiểu không ờ biết là đâu rồi đấy à, chạy đi kìa xin xe đồng mua nè rô không có ngọc ender hết không hả rô không ngọc ender không anh không có ngọc anh không có ngọc anh không có ngọc anh không có ngọc ờ, ờ, con Ngọc á Ôi Lên luôn rồi, lên luôn, đánh luôn Chúng ta đánh đang, ờ, chúng ta đang <laughs> Dịch đứng ở trên, dịch dịch thả thuốc xuống Dịch không dám xuống <laughs> Có gì đâu mà xuống, người còn đúng cái nịch là cái áo nè áo ra nè Nhìn dịch hài ngay luôn đó, bạn bạn nhìn nè Đúng như này Ừ, đúng rồi Không có, ai nhầm mất rồi Ui ờ, rồi, rồi mui rơi rồi Rồi xong mui đây luôn Chưa, chưa, chưa, chưa Chưa hả, chưa hả Trụng đi, trụng đi dịch ơi Trụng, trụng, trụng hay quá ồ dịch có nhiều cái uh, ờ, ok bạn ơi tôi sẽ đứng ngay chỗ của dịch với mui để quan sát dịch dịch với mui nha <laughs> xem rô ừ. rô bên kia rô trên bên kia trên à? kìa rồi rồi bắt lóc lên rồi <laughs> bây giờ xem rô <laughs> rồi anh rồi tính ra là anh rồi, rồi, rồi. tính ra là rô rô em nói rô nghe là rô có tàn hình mà tại sao rô không cởi giáp ra xong rô lén leo lên rô mặc giáp lại ôi nó tàn hình hả anh có tàn hình mà tàn hình kìa tàn hình kìa thôi mà tặng hình thôi chả dùng gì đâu à đó đừng có cái gì là cờ đây đây có sơ kê từ đây này quá bài này đây tôi cái tên quốc cũng vật cho ai à à có ti, có ti, được rồi được được à tính làm tính tính thể hiện ti dâm đúng không thể hiện ti dâm đúng không ok để mình qua mình coi rô ti dâm nữa bạn rồi xong rồi xong rồi rồi rồi để coi rô ti dâm sao đây đúng thật cố lên nó tăng đấy nó cởi đồ quá nó tăng hình em sẽ đặt niềm tin vào đội không đầu đây đây mấy bạn coi chuẩn bị coi ti uh, tin ti lên nè ủa làm gì <laughs> cái này là nó phá nó phá nó phá lắm cái này là phá rồi cái này là phá rồi chứ không phải tin ti dâm mày lên đây hai vụ rồi, dạ, dạ, dạ. ông té, ông té Ui trời ông bay, anh tưởng ông té chứ Tưởng ông té Trời ơi, tưởng ông té chứ ba, trời Vẫn là dưới chân, về lại vẫn là dưới chân kìa Kìa kìa kìa à? Vẫn là dưới chân rồi, à? vẫn đang quậy rồi à? <laughs> Lóc mà lóc lên luôn anh ơi Còn, thuốc nữa không Vịt Rồi, rồi, em em chỉ đâu nè, rồi kiếm bình ờ, nước á Em hết rồi rồi rồi rồi em em chỉ em chỉ rồi nè bây giờ nha rô kiếm nước rồi đặt ở giữa đặt bốn quả tiên ti ở ở bốn bên đó sau đó đốt phát tôi thấy nha tôi thấy nha mấy bạn mấy bạn, thấy gì không mấy bạn thấy gì không đây tôi đang quay cho bạn nè đi ra người ta mới đặt mua dịch và tìm cách bỏ chạy thôi bạn ơi cậu làm cái gì đâu à, chúng trời. ta cùng di chuyển nào đưa nhau đi trốn đông quê <laughs> các bạn đang thấy thì à, dịch với lại mui đang à, đặt lóc để chốt. và siro nó nhào lên mất dịch đã rơi xuống ca mui cũng đã rơi xuống oh my ok bạn ơi và như bạn đã thấy trận đấu vừa rồi thì mít à, gì mít dịch và ca mui đã quá sơ suất bị rô đánh rơi xuống dưới và siro đã là người giành được chiến thắng trong đấu lần này xin chúc mừng Siro Tôi thật không ngờ Tôi cứ tưởng tôi với Sam là đồ xịn lắm rồi Ai về đâu vẫn thua Tôi cảm giác Tôi cảm giác cảm thấy không bằng không có đồ Nghèo là nhất đừng có tôi cảm thấy <laughs> tôi cảm thấy nhục nhã các bạn ơi hình như là tôi với sam chết chết đầu tiên luôn không sam ờ không biết nhưng mà chắc ờ, không không, không, không.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 chúc mừng siro đã giành được top 1